Xin chào tất cả các anh chị và các bạn Hôm nay à, chúng ta lại tiếp tục được gặp nhau trong chương trình à, đọc sách cùng con à, Mình xin tự giới thiệu Mình là Đặng Thùy Trang à, Năm nay mình 35 tuổi Ba từ để nói về mình là Hiếu Thảo, chân thành và yêu thương Xin mọi người cổ vũ cho mình Hôm nay chúng ta lại tiếp tục chương trình đọc sách cùng nhau nhé à, Vẫn là quyển sách của thầy Nguyễn Phùng Phong Cha mẹ đọc con thành tài à, Mình sẽ đọc phần tiếp theo Lời giới thiệu Lê Trần Trường An, Phó Chủ tịch Thường trực Trung ương Hội Kỷ lục gia Việt Nam, Tổng Giám đốc Tổ chức Kỷ lục Việt Nam, Việt Kings. Trong cộng đồng kỷ lục gia Việt Nam, nhiều gương mặt xuất sắc đã được vinh danh ở các hạng mục do Liên minh Kỷ lục Thế giới World Kings khởi xướng. Riêng đối với lĩnh vực siêu trí nhớ ở Việt Nam, Nguyễn Phùng Phong là một cái tên không còn xa lạ. Có thể nói, Phong là một trong những điển hình của tuổi trẻ tài cao, trong cộng đồng kỷ lục. Với mục đích ban đầu khi đến với bộ môn trí tuệ này là để nâng cao khả năng ghi nhớ của mình, phục vụ tốt cho công việc của một giảng viên trong ngành công nghệ thông tin. Phùng Phong đã là một đã có một hành trình rèn luyện thực sự chăm chỉ, nghiêm túc để học tập, ứng dụng các kỹ thuật về siêu trí nhớ với tâm niệm học và làm việc đúng cách sẽ khai phá được sức mạnh của bản thân Việc trở thành kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới đầu tiên của Việt Nam là một trái ngọt. Trong những nỗ lực vượt bậc của Phùng Phong trong hành trình chinh phục bộ môn thể thao trí tuệ này, bước tiến từ kỷ lục gia Việt Nam đến kỷ lục gia thế giới chỉ trong vòng một năm cũng là một thành tựu gây bất ngờ cho cộng đồng kỷ lục gia Việt Nam. Một điều nữa ở Phong khiến người khác yêu mến và cảm phục chính là sự khiêm tốn, ở vị trí là một giảng viên trẻ tuổi lần đầu tìm đến tổ chức kỷ lục Việt Nam để đăng ký kỷ lục và một kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới được nhiều người ngưỡng mộ. Phong vẫn là một chàng trai lễ phép, khiêm tốn hết mực với mọi người. Phùng Phong nhiều hoài bão và luôn biết cách sắp xếp để đạt được những mục tiêu đã đặt ra. Không vội vã mà luôn chắc chắn, không kiêu ngạo mà luôn nỗ lực, Phong cũng luôn mang trong mình những tâm huyết thực sự cho thế hệ trẻ Việt Nam được có cơ hội tiếp xúc và học tập bộ môn siêu trí nhớ, giúp các em được kích hoạt tư duy, nhạy bén và sự sáng tạo, giảm tải những áp lực trong học tập. Phùng Phong là một trong người là một người thầy tâm huyết và có công rất lớn trong việc đào tạo một thế hệ kế thừa, hội đủ các tố chất mạnh mẽ, tự tin, trung thực và hiếu thảo giúp các học trò trở thành kỷ lục gia Việt Nam trong lĩnh vực này nhờ những phương pháp giảng dạy và rèn luyện mới mẻ, khoa học. Cuộc thi về siêu trí nhớ lần đầu tiên được tổ chức tại Việt Nam với quy mô lớn vào năm 2019 hay sự có mặt liên tục của các tuyển thủ Việt Nam ở các giải siêu trí nhớ khu vực châu Á và thế giới thời gian qua đã góp phần khẳng định vị thế của Việt Nam trên bản đồ siêu trí nhớ thế giới trở thành niềm tự hào của những người con đất Việt quyết mang chuông đi đánh sứ người đó cũng là một hành trình không biết mệt mỏi dám đương đầu và vượt qua nhiều thử thách khó khăn của vị thủ lĩnh mang tên Nguyễn Phùng Phong khi một hành trình cũ khép lại một hành trình mới lại tiếp diễn kỷ lục gia Nguyễn Phùng Phong vẫn khiêm nhường học hỏi từng ngày nỗ lực từng ngày để mang lại những thành tích ấn tượng cho đội tuyển siêu trí nhớ Việt Nam nói riêng và thế hệ trẻ Việt Nam nói chung trong lĩnh vực siêu trí nhớ đầy thử thách này Cha mẹ đọc Con Thành Tài là cuốn sách do Phùng Phong dày công thực hiện đúc kết những phương pháp hiệu quả để góp phần giảm tải những áp lực đối với các bậc cha mẹ trong việc dạy dỗ con trẻ, cũng như giúp cho các em học sinh và ghi nhớ kiến thức nhẹ nhàng. Nhân dịp Phùng Phong ra mắt tác phẩm này, thay mặt cho cộng đồng kỷ lục gia Việt Nam, chúc em luôn tràn đầy nhiệt huyết để tiếp tục cống hiến những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội. Mong em có thêm nhiều tác phẩm mới đến với bạn đọc gần xa, đặc biệt là các bậc phụ huynh và các em học sinh, sinh viên về những phương pháp học tập hiệu quả, góp phần khai phá, kích hoạt những tiềm năng thiên tài ở mỗi đứa trẻ. Trân trọng giới thiệu đến quý độc giả ấn phẩm đặc biệt này của kỷ lục gia siêu trí nhớ thế giới Nguyễn Phùng Phong. Và hôm nay mình đọc là phần giới thiệu và xin hẹn mọi người lại ở buổi đọc sách ngày mai nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.